mọi người đoạn này hai vợ chồng mình chào mọi người và quay bắt đầu cái video nhưng bị lỗi kỹ thuật nên là không rõ tiếng mình sẽ ghi âm lại chia sẻ của mọi người nha ở đây hôm nay hai vợ chồng mình sẽ ăn cái món lòng bò nướng và lòng heo nướng cùng với lấm và bánh gạo và rau sống nữa và bây giờ hai vợ chồng mình sẽ chia sẻ mọi người đây là lòng già của bò và lòng non của bò cùng với dạ dày của heo với lại dạ dày của bò à, và lòng non của heo luôn cùng với lấm cùng với bánh gạo nữa đó Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem cái vlog Nhung Nguyễn cuộc sống Hàn Quốc của gia đình <laughs> Nhung nhá Hôm nay hai vợ chồng ăn cái món à, lòng lướng mọi người ạ Cha cha, xin mời cả nhà nha, đã lướng rất là giòn, rất là bé rồi mọi người ạ Mời cả nhà cùng dùng bữa với gia đình nhà mình nha Ở đây thì mình có là lòng lon của bò này Rồi đây là lòng già mề bò này và đây là mề heo lỗ lỗ lỗ lỗ rồi mình là chiên là rất là kỹ rồi bây giờ là mình ăn nó nha không ạ gia vị chấm thì mình còn có là bên là muối với lại dầu vừng còn một bên là gia vị tương nha mọi người đậu tương của Hàn Quốc ấy là gia vị nha mọi người thơm lắm xin mời cả nhà nha có cả bánh gạo nữa wow, bánh gạo bằng bột gạo và bằng bột mì xin mời cả nhà nha ăn ăn tắt lắm ăn tắt đấy mọi người cái lòng lon của của bò đấy bên trong nó vẫn còn cái um, gọi cái, cái tinh bột cho mọi người rất là ngọt luôn ngậy không trong này trong nó vẫn còn bột nội nó vẫn còn cái bột ăn là ngậy lắm ăn miếng nó gọi là miếng này gọi là miếng nòng nòng già bên trong vẫn còn mỡ nhiều cái mỡ béo đây là lòng lon của bò Đó, ăn miếng tỏi nóng lắm ăn ngon rau thơm không ừ. ăn thua nó cậy bít ngon ăn mỏng dưa ăn mỏng dưa ăn bằng dưa tôi bảo đi ăn nằm bò nhất Ừ. ừ. làm bò rất là ngọt luôn mì. lương bánh gì nhỉ lòng già lòng già của bò gọi là lòng già của bò nó nhiều mỡ thì nhiều mỡ ừ. lòng già thường cái nhiều mỡ nó mới béo nó ngon ngon là cái mỡ ừ. trong mỡ mềm bên ngoài nòng nó dai không mình nướng là nó giòn ấy. là cái nghề của bò Ồ, béo lắm à. Đây là cái lòng đó, của heo ừ, giòn Tại vì mình mình nướng nó vàng như này, nó giòn lắm nhưng lòng nó thơm nó giòn bên trong nó lại ừ. thơm. Ừ, bên trong nó lại ngậy lắm bên trong nó mềm nó ngậy bên ngoài thì nó giòn bánh đợi này hôm nay là mình nhung mua lòng là người ta à, làm sẵn rồi mọi người mình về mình chỉ việc nướng thôi uhm. là dày quá ngon quá lần đầu tiên người ta đây là cái bánh gạo tẻ nên là gạo mới làm nên hắn dẻo mọi người ạ hay làm non này bên trong vẫn còn tinh bột nên rất là ngọt mọi người rất là ngọt và thơm cái nào mình mua là trên công ty người ta ướp sẵn cho mình người làm sạch là ướp đấy nên là rất là thơm luôn cái lõi nói tinh bột đó cái lòng trà cái này cắt được không anh cái này cắt cái miếng này nha cắt đôi này nha lấy cái miếng lòng già nha có nghĩa là nó còn nguyên một cái tinh bột trắng bên trong luôn đấy bên ngoài là mình ăn nướng tròn nhá ừ. Uhm. này là mỡ nha mọi người rất là ngậy luôn ừ, còn già nó dai nó không không dai nhưng mà già dai ừ. ngọt đúng rồi ăn thêm dạ dày giòn Ừ. ăn này ăn lại ngành nấu mà có nó ngon lòng nướng ăn nó ngon hơn lòng luộc các bạn ở bên Hàn ấy cái quán lòng rất là nổi tiếng quán lòng nướng mọi người người ta nướng là người ta để nguyên này đây, hôm nay là mình mua là có hai loại một loại cắt ra một loại để nguyên mọi người để nguyên như này nó sẽ còn nguyên cái tinh bột ở bên trong đấy là lòng non còn lòng già mọi người nhìn nó còn nguyên một cái lòng tàn mỡ là mỡ bên trong rất là ngậy cái dạ dày của chú chuột đâu mà non Ừ. to ừ, đành mà dài à, mà non đó quả dưa đấy 40 cm thấy không đầu kia nhìn tổng có mướp luôn á chưa chưa ra chuột luôn ạ ừ. chưa gạt luôn đây là cái mề của bò đây là màu nó thấm như là chị lạc nhỉ ừ. nhỉ ừ. rất là ngon uhm. em ăn nội tạng của bò ngon hay của hình lợn ngon bò ngon hơn bò ngon hơn ừ. anh là cái của heo ăn của thịt lợn ngon hơn hoặc là mình à, ăn thịt lợn nó quen nữa nên là bò. kiểu luôn, luôn, luôn. bò đắt hơn mỗi người thích một, một, một khẩu vị